nói như này cái ờ, chiến dịch năm bảy năm giải phóng miền Nam mà cái đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh ừ. thì chúng tôi đơn vị chúng tôi đóng ở sân bay A Lưới Tây Huế chúng tôi nào nhận nhiệm vụ là đánh cái căn cứ núi bông núi nghệ ngày 23 chúng tôi xuất phát có nghĩa là đánh đến kết thúc hết đêm ngày 20 4 sang ngày 25 là chúng tôi quay giải phóng toàn bộ căn cứ núi Bông núi Nghệ và sáng ngày 25 tháng 3 chúng tôi tiếp tục hành quân xuống Huế vào thành phố Huế định vào mang cá nhưng mang cá được giải phóng chúng tôi làm nhiệm vụ lệnh của trên là hành quân thần tốc ra cảng Thuận An để án ngữ thì chúng tôi ra đến đó thì có nghĩa là toàn bộ quân ngụy và gia đình ngụy là ở cái cảng thuận an phải nói là rất nhiều phải nói hàng vài nghìn người à, bởi vì mục đích của nó là giao nó để là chạy thoát đi về tàu biển để chạy thoát về Sài Gòn hoặc là về Đà Nẵng hoặc là ở Nha Trang chẳng hạn cơ mà pháo binh của ta có nghĩa là chặn bắn rất dữ dội cho nên là tàu không vào được cho nên là bị tắc thì khi chúng tôi hành quân đến đó chiến đấu đến đó thì có nghĩa là quân địch có nghĩa là chúng tôi bị bao vây quân địch ở cảng đó và chúng tôi bắn một phát pháo sau đó là địch bắt đầu kéo lên cờ trắng rất là nhiều ra đầu hàng thì cái nhiệm vụ này là do bộ binh với này xe tăng là làm cái nhiệm vụ kiểm soát thế và đưa tù binh về Huế là do bộ binh thì sau đó chúng tôi giải phóng toàn bộ cái, cái, cái cảng thuận nam đó thì và nằm nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiếp thì đến ngày tối ngày 28 là chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh Đà Nẵng thì chúng tôi hành quân thần tốc đêm ngày 28 và ngày sang dạng ngày 29 cùng với quân khu 5 là giải phóng toàn bộ Đà Nẵng, tiêu diệt 10 vạn quân địch. À. Coi như là ngày 29 là thành phố Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Thế sau đó là chúng tôi nghỉ cho đơn vị nghỉ ngơi và củng cố xe pháo bổ sung đạn dược, bổ sung về mọi mặt về hậu cần đầy đủ để chuẩn bị hành quân vào phía Nam. Thì đến ngày 20 ngày 14 tháng 4 là chúng tôi hành quân. Có nghĩa hành quân lúc đó là hành quân toàn bộ ban ngày hết, mình không phải không phải ban đêm. Nó sướng ở chỗ đó. Cho nên thành hành quân thần tốc nó rất là nhanh. Bởi vì đi ban ngày nó dễ, đường đường một nó rộng rãi thì đến ngày 24 là chúng tôi bắt đầu đến rừng cao su đồn Đông Quế cách Sài Gòn có khoảng 80 cây số gì đó. Vào tới như thế là rừng Tánh Linh ở Phan Rang Phan Thiết để trú quân án ngữ cái khu vực mà địch nó nó nó, nó lập phòng tuyến ấy mất mất 10 ngày từ 14 đến coi ngã 24 24 đã vào đến rừng thánh tinh rồi 24 thế củng cố xe cộ để bắt đầu chuẩn bị con đã chiến đấu chiến đấu ác nhất là cái trận tăng đối tăng ở căn cứ nước trong căn cứ nước trong này là có trường sĩ quan tăng thiết giáp của địch cho nên nó rất là thiện chiến mà nó lại là phòng tuyến án ngữ quê Sài Gòn cách Sài Gòn khoảng 4 50 cây do vậy nó lập phòng tuyến rất là vững chãi nói như các đồng chí trước là nó bố trí phòng ngự xe của nó rất là qua hiện đại lấp kín ngụy trang tốt mình thì là là hành tiến lộ cho nên là mình bị tiêu diệt ở căn cứ nước trong không phải là ít đây này cũng không nói để hết quân số thực tế nhưng là đã rất nhiều xe đã bị hy sinh và đồng đội của mình đã đổ xương máu đấy bộ binh đánh kết hợp với xe tăng cũng bị thương vong rất nhiều xe tôi có một đơn vị một tổ tam tam hoặc là có dăm người gì đấy phối hợp đi cùng có nghĩa là quay ở trên xe 390 thế khi mà quay nghĩa là xe của xe tăng đấy là mục tiêu lộ cho nên đối phương thường là bắn phản kích thì bắn trúng xe thì là xe hỏng nhưng lại bắn không trúng xe nhưng đạn nó phá lên trên trên thân xe thì bộ binh là dũng có nghĩa là tương đối ít tôi kể cái câu chuyện này nó hơi bị có nghĩa là xúc động một chút xe xe chúng tôi đánh chiến đấu nhé thì không được phép đứng tại chỗ để mà bắn đâu vừa đi vừa bắn vừa lùi vừa chuyển hướng ngang bên phải bên trái để để mục tiêu của mình là phải là di động thì đối phương có nghe ngắm bắn của mình là không có hiệu quả thế thì như thế là có những cái khi mà chúng tôi lùi lại thì lộ ra như thế là bộ binh của chúng ta là bị thương lăn xuống vẫy cấp cứu vẫy có nghĩa là cho lên xe để mà cứu đồng chí ấy nhưng nếu mà xe mà dùng dừng lại mà đưa đồng chí thương binh lên xe thì xe mình bị tiêu diệt toàn bộ bởi lúc ấy là sẽ đứng cho nên không dám cứu thương vong của đồng đội mình trông như thế nhưng không dám xuống bế lên đấy cho nên là hết sức thông cảm với lại cái việc mà chiến thuật chiến lược của chỗ thế thì sau khi chúng tôi thọc thủng có nghĩa cái vòng vây án ngữ của cái trường sĩ quan tăng thế giá ấy ra cái đường lúc ấy là cái người ta gọi cái đường 15 học trên sơ bàn nó là đường 15 nhưng bây giờ nó là đường 51 đi đi Vũng Tàu đấy tên nó là giờ đường 51 nhưng lúc ấy là đường 15 đi từ ngã ba Thái Lan về cầu sông Buông thì cầu sông Buông lại bị có nghĩa là địch rút chạy nó đánh sập xe tăng dừng lại toàn bộ ở bên kia cầu để chờ công binh không phải bắt cầu đâu mà phải làm ngầm đổ đá làm ngầm cho xe tăng vượt suối vượt cầu sang bên này thì dạng sáng ngày 30 khoảng 1 giờ hoặc hơn 1 giờ chút thì thôi công binh mới làm làm xong ngầm mới vượt được qua cái cầu ấy đi sang ngã ba Long Bình. Ngã ba Long Bình thì có một đường đi ra Phan Rang Phan Thiết, đi ra dầu dây, còn một đường đi về Sài Gòn. Thì đi qua cầu Long Bình thì cứ thế là coi nghĩa là chiến đấu theo hành tiến. Tất nhiên là nói đây là nói vắn tắt thôi đánh nhau vừa đánh vừa chạy vừa quan sát rất là phức tạp lúc cái dân tị nạn dân chạy loạn nói cho rõ thế là từ ở trong thành phố Sài Gòn rồi từ có nghe Thủ Đức là chạy ngược lại để để thoát thân kể cả bằng ô tô kể cả bằng xe lam kể cả bằng xe máy đông lắm mà chúng tôi không dám bắn bắn là bắn vào dân chỉ khi nào lực lượng có nghĩa là chống đối lại bắn lại mình thì mình mới tiêu diệt cho nên là lúc ấy là anh em mình hết sức bình tĩnh tỉnh táo không được diệt cả dân Đấy, thì được cái may là anh em tôi nhận dạng cũng giỏi lắm vượt qua cầu Long Bình chạy về gần Thủ Đức về Thủ Đức thì cái trường sĩ quan Thủ Đức nó cho coi ngã là lính ra ngăn chặn bộ đội ra tất nhiên là cái những cái những cái xe đi trước cái thê đội đi trước cũng đã bị rồi nhưng là người ta nó có một cái chiến thuật này này xe nào hỏng dừng lại xe nào không hỏng cứ tiến cho lên là cái quân đoàn 2 cái nữ đoàn 203 rồi các vấn đề của xe tăng mới đến nhanh được như thế chiến thuật này chiến thuật của lãnh đạo chúng tôi lúc ấy là chỉ được phổ biến là anh nào hỏng hóc thì thường anh nào có nghĩa là quay ừ, giảm sút chiến đấu ở lại còn anh nào tiến là cứ tiến cho nên là mình được cái nhanh là nhanh như đó thế để đến như thế là quay trường sĩ quan thủ đức được có nghĩa là à, bị có nghĩa là bọn sĩ quan nó ra nó ngăn chặn nó bắn như chúng tôi tiêu diệt tiêu diệt cho nên là chúng tôi vượt được qua cái phòng tuyến đấy thì chạy mãi rồi đến cầu rạch giếc rồi đến cầu xa lộ thì càng vào trong thì cái ác liệt của ta lại càng lớn áp lực lớn rồi nhá mà ác liệt cũng lớn đến cầu xa lộ Sài Gòn bên đây trên, trên cầu là thấy xe tăng bởi vì chúng tôi là thế đội sau đến đấy thấy xe tăng của ta cái thì bị xa lầy cái bị tiêu diệt bốc khói cái thì như thế là coi lao xuống hố rác thấy mặt một mất một cái trận địa như thế là quá khốc liệt thì bắt đầu ngày 26 tháng 4 bắt đầu là không giờ ngày 26 tháng 4 bắt đầu ta nổ súng mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh ừ. thì nhiệm vụ của là nữ đoàn xe tăng 23 đánh căn cứ nước sông dùng cái đại đội 5 xe tăng của tiểu đoàn 2 à, đánh căn cứ đây nó là cái trường sĩ quan thiết giáp của ngụy còn nữa cũng là rất là quy mô và cũng là chiến đấu cũng rất ác liệt đại đội 5 thương vong cũng lớn cho nên là không đủ sức chiến đấu được thế cho nên là nữ đoàn quyết định đại đội 4 là cái đại đội thiện chiến lúc bây giờ đánh đâu thắng đó sau đó là chúng tôi bàn với anh Thận mới là đồng chí Tụ Dương Xuân Tụ nữ đoàn phó bây giờ bàn cách đánh bởi vì đại đội năm cách đánh nó khác ừ, chúng tôi phải nghiên cứu đánh như nào để mà thắng cái đó mới là quan trọng ừ, thế cho nên là cái cái sườn in ngựa nó rất là dài mà ở bên này là thấp cho nên xe tăng triển khai hàng ngang này thì có nghĩa là ở bên kia địch không phát hiện được thế là chúng tôi đặt lữ đoàn nói là đánh đêm thế mà chúng tôi đề nghị đánh đêm không thể quan sát mục tiêu được mình sẽ không giành thắng lợi và chúng tôi đề nghị đánh ban ngày thì nữ đoàn nhất trí bảo bảo tôi với anh thận ấy, chúng mày táo bạo thế kìa thì các ông nói đùa đấy. Thế mà chúng tôi là bảo đánh ban ngày, quan sát mục tiêu rất là dễ. Thế sau đó bây giờ nói ban ngày thì nó có cái nó có cái điều kiện, nó có đặc thù nó như thế này. Bởi vì địch có nghĩa là thất thủ ở trong căn cứ nước trong rồi. Nó án ngữ cái trục đường 10 năm. Một hướng là về Vũng Tàu, một hướng về Sài Gòn, về Tổng kho Long Bình. Thì ở đấy nó có rừng cao su, cái rất là tốt cho nên là xe của nó phòng ngự ở đó nó chặn có nghĩa là chặn cái hướng của mình tấn công ra mình ở ngoài nắng này thì ở bên trong nó nhìn rất rõ khi à, mình nhìn vào rừng cao su thì mình nhìn vào nó rất là tối không thể phát hiện mục tiêu được thế là chúng tôi bàn bây giờ cách đánh như này không nhìn thấy mục tiêu mình phải sử dụng đạn nổ đạn pháo nổ mỗi xe 4 hoặc 5 quả gì đó thế là đồng loạt tiến lên cái là bắn mỗi xe từng đấy quả có nghĩa là tan tành hết cái cái cái sườn rừng cao su thì có nghĩa là xe tăng của địch M41, M48, M113 có nghĩa là trơ hết. Sau đó là đạn xuyên phát hiện cái là xe nào phát hiện mục tiêu là tiêu diệt, đạn xuyên tiêu diệt xe tăng thì có nghĩa là theo đúng hợp đồng tác chiến là các xe là phát hiện được mục tiêu có nghĩa là bắn có nghĩa là tới tấp vào cái đội hình xe tăng của địch và có nghĩa là chúng đó cũng rối loạn và chúng tôi tiêu diệt cỡ khoảng năm hoặc sáu cái xe tăng gì đó và tiêu diệt một số lính ủy sau đó là nó rút chạy về tổng kho đóng Bình à, thì chúng tôi bắn theo thế mà đại loại sau đó là chúng tôi có nghĩa là hoàn thành cái nhiệm vụ đến 12 giờ mới kết thúc cái cái trận chiến đấu ở căn cứ nước trong thế và chúng tôi ngự lại ở chỗ ngã ba bây giờ gọi ngã ba ngày xưa ngã ngã ba Thái Lan đấy đường về là, Vũng Tàu cái đường lên về đấy chỗ ngã ba gọi là ngã ba Thái Lan chúng tôi củng cố tổ chức bố trí là cho anh em là bổ sung đạn dược rồi bổ sung dầu có nghĩa là đầy đủ hết và bộ đội ăn cơm nước no nê các thứ thế sau đó mà sáng ngày 30 tháng 4 là chúng tôi đã tập kết ở chỗ ngã ba Long Bình rồi thế còn đại đội 2, đại đội 3 là ở cái mũi thọc sâu của nữ đoàn hai sa tăng 23 đại đội 3 là đại đội anh hùng đại đội 2 là của tiểu đoàn 1 và đại đội 4 cũng ở nằm trong đội hình của tiểu đoàn 1 thế mà nữ đoàn là giao cho đại đội 3 là cắm cờ chứ chúng tôi chưa phải là đơn vị cắm cờ đâu nữ đoàn chưa giao cái lúc mà khó khăn đã liệt nhất nữ đoàn với sao ừ. thế thì sau đó là hai đại đội này đến cầu sài gòn thì bây giờ nói thực ra ấy, là cái phòng thủ cái, cái tuyến phòng thủ của nó là cuối cùng cho nên nó bố trí hoàn lực phải nói là rất mạnh ừ. bởi vì nó là cái vành đai cuối cùng của địch cho nên là khi mình tiếp cận đến gần đến cầu sài gòn có nghĩa là bên kia các loại pháo xe tăng M48, M41 rồi pháo các loại cỡ chống tăng thế rồi các loại súng tiêu diệt bộ binh thế thì hai bên có nghĩa là chiến đấu cũng rất là quyết liệt mà tôi phải nói là đời tôi làm lính tôi đánh nhau cũng mấy trận rồi cơ mà chưa có cái trận nào ác liệt như là đầu cầu Sài Gòn thế bên kia cầu thì nó vẫn bắn xa thế thì lại tường tường thuật tả lại cái cầu nó như thế này cái cầu ở Sài Gòn gọi là cầu xa lộ Sài Gòn bây giờ đấy bây giờ thì làm to gấp đôi rồi như trước là không được to thế thế thì nó lại vòng đấy nếu mình ở dưới chân cầu bên bên này mà bắn lên thì toàn thăng thiên hết rất khó bắn địch nhưng nếu nó, nó đậu ở chóp cầu ở vế bên kia nó bắn xuống mình rất trúng cho nên là bị mình bị tiêu diệt rất nhiều xe đấy ở chỗ ấy thế thì sau khi nói như các đồng chí trước là tôi không nói lại diễn ra ban chỉ huy đại đội họp quyết tâm vượt cầu chứ nếu mà không vượt cầu nhanh thì hết tốp máy bay này hết tàu thủy này nó sẽ đánh có nghĩa là coi hỏng cầu thì mình không vượt được lên đến đầu cầu Sài Gòn thì có nghĩa là bãi chiến trường có nghĩa là rất an liệt xe địch cháy cũng ngổn ngang nhá. thế rồi xe ta cũng cháy thế rồi xe bị sa đầy, xe bị hỏng xe đội bụng ở cái gân cái gân phân làn đường cho nên cũng bị kẹt không thể đi được thế rồi anh em xe tăng bộ bộ binh là bị thương rồi thương vong cũng rất là nhiều có nghĩa là nằm hai bên đầu cầu này có nghĩa là nan nhiệt, ừ. ừ. anh em hy sinh rồi anh em bị thương băng bó cho nhau thế rồi ngay đồng chí tiểu đoàn trưởng của chúng tôi đồng chí ngô xuân ngô, ngô quang nhỡ là hy sinh ngay tại đầu cầu ừ. lúc đó tôi mới cho y tá của đại đội bốn sang xem thế nào thì tôi sang có nghĩa là sờ anh ấy của nó mới có nghĩa là mới hy sinh xong thế sau đó là đấy là nói thế thôi nhưng mà lúc này ấy, là địch có nghĩa là vẫn bắn lên dữ dội bắn sang rất là dữ dội thế và ấy là tàu chiến của địch nó ở sông Sài Gòn nó cũng bắn lên vãi đạn như mưa tóm lại thế thế rồi một tốp máy bay là nó ra là chủ trương của nó là định cắt cầu Sài Gòn để chặn bước tiến của mũi thọc sâu của quân đoàn 2. Thế cơ mà cái hỏa lực 12 đến 7 rồi pháo phòng không của bộ rồi của quân đoàn bắn lên có nghĩa là cũng rất đáng liệt. Cho nên là chúng sợ nâng độ cao thả bom không súng và từ đó chuẩn mất thì có nghĩa là chúng tôi cũng là cái thời cơ để chúng tôi vượt cầu rồi quá tốt rồi thế và lúc này thì cán bộ nữ đoàn ở tuyến sau người ta chỉ huy ở phía sau thì cán bộ tiểu đoàn thì lúc này cũng không thấy ai cả và hai đại đội kia bị thương hết cho nên chúng tôi hội ý truy ủy bất kỳ một giá nào tổ chức cho đơn vị vượt cầu giành thắng lợi đấy là cái cái nghị quyết cái quyết tâm của chỉ huy và ban chỉ huy đại đội chúng tôi như thế cái sau đó là tổ chức vượt cầu như thế nào để giành thắng lợi được thế thì chúng lúc này chia thành hai tốp tốp đi đầu ba xe tăng trong đó có xe tăng 390 là xe chính ủy viên là cùng cái tốp này có nghĩa là để là cho anh em nó vững vàng nó biết là xe chính viên đi là cảm thấy nó yên tâm hiểu như à, thì còn 5 xe ở lại thì đồng chí thận đại đội trưởng chỉ huy bắn pháo sang kia để có nghĩa là chi viện cho cái ba cái xe này sang chót lọt thế như vượt cầu cũng không phải là chạy như bây giờ như cầu ờ, trương dương rồi cầu ờ, nọ cầu kia nó xếp thùng thùng phi đựng cát ấy rích rắc thế rồi xác xe tăng của nó bị cháy nó ngổn ngang thế mình đi là không phải là cứ một lèo đi nào đi phải lách lách lách lách đấy nó lại khổ thế đi như thế là vừa quan sát địch vừa bắn địch lại vừa phải lái để quân làm sao vượt được cầu càng nhanh càng tốt ba xe này sang chó nọt rồi thì năm xe chúng tôi tiếp sang cái đoàn của anh Thuận tiếp sau thế là chúng tôi có nghĩa là giờ phút đấy là chúng tôi đã tổ chức và thành công vượt cầu thành công rất là thắng lợi đến ngã tư hàng xanh thì cứ rẽ trái qua bảy ngã tư ừ. thế thì đi đến hàng xanh thì xe ba chín mươi là phát hiện mục tiêu thì ngô sĩ nguyên bắn một phát pháo là tiêu diệt gọn hai xe trong đó chở rất nhiều lính bị, à, có nghĩa bị tiêu diệt gọn hết thế sau đó là xe 390 là rẽ trái cứ theo tinh thần như thế mà rẽ là rẽ đúng ừ. thế thì sau đó là cái xe 866 của Lê Tiến Hùng là trung đội trưởng dẫn đầu đội hình thì đi đến gần cầu Thị Nghè là ở bên trên tầng nó bắn nén xuống cái quả là em M72 chống tăng thì cái xe này bị thương đồng chí Hùng bị thương rất nặng và đồng chí công binh của quân đoàn đi theo cái xe này thì cũng bị hy sinh có nghĩa nó bắn loại đấy có nghĩa là cháy chém hết quần áo bay hết người cháy đen thì sau đó đến xe 390 dừng lại thì là chuẩn bị xuống là tổ chức là thương minh cho anh em bởi vì chính trị đi đâu là anh em mình phải giải quyết chế độ thế cơ mà rất may được nhân dân ở đó ra là giúp đỡ à, nó rất hay chỗ này thế sau đó là đưa đồng chí hùng vào viện gần đó thì dân người ta cũng rất là là tốt thì sau này cái xe 390 bắt đầu hành quân thì cái xe 390 này trở thành dẫn đầu của đại đội 4 đánh vào dinh độc lập. Thế sau này chúng tôi đến gần đến dinh độc lập rồi thì là coi nghĩa là bị lạc đường. Thế xe anh Thận thì đi sau. Học xa, xa bàn thì có học nhưng vào thành phố là ở cái bối cảnh là mình coi chưa biết bao giờ thế thì cứ chạy chạy thậm chí là xe anh thận anh đi sau mà rồi cuối cùng anh lại đến trước bởi vì anh ấy đi vào cái khu sở thú chính diện như thế là quay đối diện với dinh độc lập đấy các đồng chí sau này các đồng chí anh em là biết đấy. thế cũng tôi lại đi ở đường nam kỳ khởi nghĩa thế thì đi thì tôi có một cái cảm giác là đi này thì biết đến đâu đến bao giờ thì đến dinh mục tiêu của mình là là là, là đến dinh cơ mà thế thì tôi tôi mới cảm giác này là có khi mình đi bị đi lạc à lại rất là may may ở chỗ này lúc ấy có một cái thanh niên là khoảng 17 18 tuổi nó xách một cái vali nó đi đi trên về nhà mà nó đi vội vã lắm thế tôi bảo anh toàn là khả năng mình bị lạc anh toàn bắt thằng kia nó lên nó, nó hỏi đường nó nó chỉ đường cho Đấy, thế thì nó tôi mới dừng xe bắt nó lên tôi mới thò đầu ra tôi hỏi một đường về dinh độc lập đâu nó bảo các ông đi hơi quá rồi các ông phải lui lại chút nữa thì đi sang bên kia tôi mới lùi xe lại đánh xe vào đường Nam Kỳ khởi nghĩa và tiến thẳng một phát thì đã trông xa xa đã thấy cái 843 của anh Thận bởi vì trên xe nó có cái biển số mà xe của mình mình nhận ra nó rất dễ thì xe anh Thận đã tiếp cận vào cửa dinh độc lập gọi cổng dinh độc lập là chính xác thế thì tôi đến đấy thì tôi mới nhanh chóng tôi hỏi anh Toàn bởi vì xe của anh Thận là nó đến trước nhưng nó lại đậu lại ở cổng phụ thế sau này thì dùng cái từ là xe 843 mắc kẹt nhưng thực ra một là có thể nó chờ đồng đội hai là nó đi vào cái cổng phụ thì nó an toàn bởi vì trong chiến tranh thường là những cái cửa mở là đặt mìn rồi hỏa lực cho nên là tôi cho là lái xe của 843 nữ Văn Hóa là nó cũng tinh vi mà cũng có thể là do anh Thận chỉ huy. Thế thì tôi mới hỏi anh Toàn là bây giờ mình nào? Nếu mà xe cái vào thì mình theo đuôi vào thì nó là một chuyện khác rồi. Thì xe anh Thận tiếp cận vào cổng phụ trái thì xe tôi cách đấy cỡ khoảng 40 mét thì bắt đầu là đến gần đến cổng thì đồng chí Nguyễn Văn Tập lái xe hỏi bảo thế nào anh Toàn tôi lại tông thẳng vào anh Toàn quyết định mình tông vào đi thế là tôi mới chuyển hướng tay phải chính diện coi cổng chính tôi lao một phát thì từ cổng cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ấy vào đến cái cổng của dây đồng đập nó cũng chỉ chừng 10 mét thôi cho nên tôi lấy đà tốc độ nào phát tung ngay Đấy, nào phát tung ngay thế còn sau này xe tám ba tám ba tại sao người ta bỏ kẹt là bởi vì ông đã dừng ở đấy rồi số của ông là có nghĩa là có khi ông khởi động ông dúi vào cái cái cổng thì nó có hai cái cột cổng thì nó bị kẹt là đúng rồi bởi vì ông không không có lực thế là cuối cùng như thế là xe của 390 của tôi lao thẳng quay vào vào dây độc lập theo có nghĩa là đồng chí lái xe là chuyển hướng chính diện và tăng ga có nghĩa là xe lao thẳng vào húc bung hai cánh cổng sắt ừ và tiến vào sân dinh ừ. sau nó đến gần đến cửa đến hết cái bãi cỏ ấy, là xe bắt đầu dừng lại xe mình là xe vào đầu tiên chứ không còn cái đã cái xe nào vào đâu mà xe thiết giáp của địch nhé hãng còn đậu ở bên phải ở cái đường nhựa đấy ở cái ừ, khu cây cổ thụ ấy. hai ba chiếc nó thấy xe tôi lao vào cái nó bỏ xe nó chạy Đấy, ờ, thì mình đã thấy nó bỏ xe nó chạy là mình đã vững dạ rồi mình đã có thế mạnh rồi thế tôi tôi lao qua cái thảm cỏ ở cửa dinh đồng lộc tôi tiến vào đấy tiến vào đấy thì các anh ấy bắt đầu tổ chức lên như thế là dinh thế tôi ngồi tôi bảo vệ xe lái xe thì nó là cái như thế lái xe không bao giờ được bỏ xe tức là bỏ xe là bỏ vũ khí đấy cho nên là tại lắm người bố tại sao ông không chạy lên với các ông bố không được về nguyên tắc không được mà lúc ấy trưởng xe người ta là toàn quyền không cần phân công cũng biết là mình phải ở lại bảo vệ xe thế thì lên trên đấy là anh toàn rồi anh nguyên rồi anh phượng lại cái sau anh phượng cũng lên thế còn tôi giữ giữ xe thì tôi thò đầu ra nhìn quan sát biết hết tôi như thế nào thế thì các anh ấy lên các anh lên thì như thế là về sau xe sau các cái xe sau họ cái thê đội sau người ta vào kín dinh ý. chỉ trong dăm mười phút thôi nha là xe rất nhiều ô tô này xe tăng này rồi mọi cái tầng lớp bộ đội bộ binh này người ta vào sân dinh chứ có phải một mình đánh nhau đâu cả một thê đội đấy thế thì lên lên trên đấy thì các anh lên xong rồi xong rồi thì tôi mới ngồi tôi bảo vệ tôi quan sát được hết có nghĩa là các cái hành vi rồi các cái động tác của chỉ huy rồi bộ đội ta như thế chiếm dinh độc lập như nào thế thì ngồi tương đối lâu mình suốt ruột tôi bảo kiểu này mẹ chưa bao giờ được vào cái chỗ các ông đang làm tôi bỏ xe tôi chạy lên trên đấy tôi chạy bộ lên trên đấy tôi thoát đi xe tôi lên trên đấy tôi lên đến cái thảm cỏ à, cái thảm thảm thảm thảm nhung ấy, nó giải ở cửa dinh độc lập đẹp lắm thế tôi mới ngẫm nghĩ thế nào thế bảo mẹ này mà coi lấy mấy cái thằng lính xe tăng thiết giáp mà nó nó nó nó lại nó chiếm xe phản kích thì mình chết nghĩ trong bụng thế thôi chứ không nói với ai được thế thì như vậy là tôi lại quay lại xe tôi lại ngồi tụt vào trong xe thì tôi có nghĩa là bây giờ nói là phải nói cái chỗ này nữa là theo tinh thần là đơn vị nào vào trước là phải có trách nhiệm cắm cờ xe nào vào trước là phải có trách nhiệm cắm cờ chứ không thể chờ cái đơn vị mà được giao ừ. thì nó mất thời cơ đồng bào rồi đồng chí vẫn còn đổ xương máu thế là tôi mới cầm lá cờ nhảy xuống chuẩn bị nhảy xuống thì anh phượng là đại phó là kỹ thuật ấy có nghĩa là anh nói chỉ ra phía sau tôi quay ra thì anh Thận đang nóng góp cầm cờ chạy theo thế là tôi mới thôi tôi bảo bây giờ nghĩ bụng mình nghĩ bụng thôi là bây giờ hai anh em mỗi người một cầm một cái lá cờ thì cắm vào đâu nó chỉ có mỗi cột cờ thôi thế là tôi mới nhảy xuống tôi lúc đấy tôi đã nghĩ rồi tôi đeo khẩu súng lúc nào cũng đeo khẩu súng ngắn tôi bảo thế thì xuống bây giờ vào trong đó bây giờ đeo khẩu súng ngắn xử lý không nhanh tôi mới túm thêm khẩu AK tôi lên đạn nhảy xuống tôi lên đạn sẵn thế là tôi chờ anh Thận thế là anh Thận đến là hai anh em cùng chạy lên dinh